nơi chư thiên có trời ba ba và chúng chư thiên khắp nơi ấy mà về chung vui với phật tử chúng tôi cùng nhau tu pháp tu lục hòa lục hòa cùng tu công đức lớn lao khiến cho chánh pháp được chủ lâu dài và những ai vừa tu tinh tấn vừa mọi gian nguy dự kiến như lai ai ai được giữ nhất tâm tinh thần niết bàn ai này có biết hay không người thầy như lại dẫn dắt chúng tôi đó chính là chính là sư phụ thái mi chúng con kính nhận tiếng ơn sư phụ dạy cho chúng con tu pháp lỗ hòa để tôi dẫn ra đầu đà tinh tấn làm số phước lành cho khắp chúng sinh ngày chư thiên nơi hết chúng chư thiên để từ phật thích ca hồ chí chúng chư thiên có trời ba ba và chúng chư thiên khắp nơi ấy mà về chung vui với phật tử chúng tôi cùng nhau tu pháp tu lục hòa lục hòa cùng tu công đức lớn lao khiến cho tranh pháp đức chủ lâu dài và những ai vui tu tinh tấn vừa mọi gian nguy diện kiến như lai ai ai được sự nhất tâm tinh cần niết bàn thiên ơi có biết hay không người thầy như lại dẫn dắt chúng tôi đó chính là chính là sư phụ thái minh chúng con kính ngàn kính ơn sư phụ sẽ cho chúng con tu pháp lục hoa để tôi dẫn ra đồ đà tinh tấn làm phước lành cho khắp chúng sinh lạy chư thiên ơi hãy ta có phước lành cho khắp chúng sinh Ngày chưa thiết nơi hay tới nơi này Cùng hát ca vui tôi pháp lũ hoa Để chúng chư thiên